Xin chào tất cả anh em Thì ờ, hôm nay tôi lại tiếp tục làm clip để uh, giới thiệu cho anh em Mà để anh em đi đánh uh, tài xỉu, đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng các giới Luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay khi anh em ra sòng ra sới chơi nhé anh em nhé Thì ngày hôm nay cái bộ sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em Đó chính là cái bộ sản phẩm hột tài xỉu nặng nhẹ anh em nhé Thì anh em cũng đã biết hột tài xỉu nặng nhẹ còn có tên gọi khác có nghĩa là nghiêng tài nghiêng xỉu đó đúng không ạ nặng tải nặng xỉu thì à, khi anh em đặt hàng của bên tôi thì à, anh em sẽ phải đặt một bộ hột gồm à, kích cỡ và cái tỷ lệ anh em muốn làm nặng nhẹ vô cái bộ hột tài xỉu để anh em đi lắc anh em nhé ví dụ anh em làm tỷ lệ 73 82 hay là 64 nó thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn bốn cái bộ hột đã có cái tỷ, tỷ lệ riêng của nó nha anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái phần tăng tích để cho anh em yên tâm hơn khi anh em ra sòng ra sới chơi anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ lấy bất kỳ một bộ ở đây thì tôi lấy bộ ở đây tỷ lệ của nó chính là 73 nó sẽ ờ, về cho anh em là 7 chén xỉu và 3 chén tài anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ dọi đèn luôn cho anh em này test luôn cho anh em tăng tích nhá cực kỳ là trong đúng không ạ đó, nước muối thì nổi của em đó đúng không em đó, rất là trong nước muối thì nổi đúng không ạ đó một nổi rất là đều nha anh em nhé khi anh em vớt hột này thì anh em lưu ý rằng là anh em sẽ phải rửa qua bằng nước để tránh cái tình trạng là cái bộ hột của anh em nó sẽ bị bám những cái kẽ muối nó bám bám vào kẽ hột này thì nó sẽ làm cái bộ hột của anh em nó đi nó không chính xác theo cái tỷ lệ mà bên cơ sở bên tôi đã làm đó đúng không ạ lâm châm hoàn toàn là không hít đúng không anh em nắp chén dĩa toàn là nắp chén dĩa chậm anh em nhé đó ừ, lâm châm hít đúng không anh em đó thì bây giờ vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em phần tăng tích đúng không ạ bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái tỷ lệ của cái bộ hồn tài xỉu nặng nhẹ này anh em nhé để cho anh em à, cảm nhận thì nó sẽ về cho anh em là 73 73 có nghĩa là 7 chén xỉu và 3 chén tài thì uh, à, 73 này nó sẽ không về một lúc là 7 chén xỉu anh em nhé thì nó sẽ xen kẽ với nhau để nó ra cho anh em 7 tài à 7 xỉu 3 tài anh em nhé test cho anh em này đó chén đầu tiên đã là xỉu đúng không anh em tiếp tục test cho anh em đó tiếp tục vẫn là xỉu tiếp hai xỉu đúng không ạ đó vẫn là xỉu tiếp nha ba xỉu nha anh em nhé đó thì chén này nó lại về tài này một chén tài anh em nhé hai chén tài đúng không ạ đó về xỉu tiếp đúng không ạ đó cái bộ hột nó ra cho em nó xen kẽ nhau chứ nó không dính liền với nhau là ba chén ba ba chén tài liên tiếp anh em nhé đó đúng anh em vẫn là xỉu đúng không ạ đó bột đi rất là đều đúng không ạ và nó chia ra cái tỷ lệ của nó rất là xen kẽ với nhau đúng không anh em tôi test tiếp tục cho anh một cái bộ nữa đó thì bây giờ tôi không cần phải test tăng tích luôn tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột anh em nhé một chén xỉu đúng không ạ hai chén xỉu đúng không anh em một chén tài đúng không ạ đó ba chén xỉu một chén tài đúng không ạ đó bốn chén xỉu một chén tài đúng không anh em đó đúng không ạ năm chén xỉu vẫn là một chén tài đúng không ạ đó đúng không anh năm chén xỉu và hai chén à, tài đúng không anh em đó, 6 chén xỉu và hai chén tài đó đúng không ạ tỷ lệ đi rất là ok anh em nhé đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái bộ tài xỉu nặng nhẹ của bên cơ sở bên tôi thì anh em nào có nhu cầu muốn được uh, mua hàng test hàng trực tiếp thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại và có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi để anh em được mua hàng test hàng anh em nhé còn những anh nào ở xa thì uh, bên tôi sẽ gửi xe khách gửi bưu điện về tận nơi cho anh em khi anh em nhận được hàng thì anh em thanh toán anh em nhé ngoài cái bộ hột tài xỉu ờ, nặng nhẹ này của bên cơ sở bên tôi thì bên tôi còn có rất nhiều các loại sản phẩm chuyên về tài xỉu bịp mới nhất 2020 đó chính là những cái bộ hột ờ, không tang dành cho anh em tay cái đi lắc anh em nào có những hứng thú thì anh em ờ, có thể đến với tôi để anh em được sở hữu thêm những cái bộ hột đẳng cấp để anh em ra sòng ra sới chơi luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em anh em nhé thì uh, anh em đang xem video của tôi hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những uh, cái video mới nhất chuyên về dòng đồ chơi cờ bạc bịp tài xỉu bịp bầu cua bịp mới nhất 2020 mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo để cho anh em chọn lựa cho mình một cái bộ sản phẩm phù hợp với dòng sới của mình và anh em ưng ý và luôn luôn là có cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em khi anh em ra dòng sới anh em nhé Chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé. Tạm biệt anh em.